quý vị và các bạn. Hôm nay Thu Nguyên xin cập nhật về tiến độ của dự án VCT Grand Park. Đầu tiên, hãy cùng Thu Nguyên tìm hiểu về tổng quan của dự án VCT Grand Park. Từ trung tâm thành phố là chợ Bến Thành để đi đến được dự án chúng ta có hai con đường chính. Con đường thứ nhất là đi qua xa lộ Hà Nội đi đến ngã tư Thủ Đức, đi hết đường Lê Văn Việt, đập đường Nguyễn Văn Tăng giao với Nguyễn Xiển thì chính là dự án. Con đường này chỉ mất 21 km con đường thứ hai là đi qua hầm Thủ Thiêm, đi qua đường Mai Chí Thọ và Đại Lộ Đông Tây. Con đường này cũng hết khoảng 20 km. VinCity Grand Park có tổng diện tích là 365 ha gồm có ba loại hình là căn hộ, nhà phố và biệt thự, gồm có 5 phân khu là khu căn hộ The Line, The Resort, The Central, The River và khu nhà phố, biệt thự và công viên Grand Forest 36 hectare mỗi phân khu sẽ được mở bán lần lượt phân khu được mở bán đầu tiên chính là The Line sau đó đến The Resort, The Central và cuối cùng là The River mỗi phân khu sau thì giá sẽ cao hơn 5 đến 10% so với phân khu trước vì thế, nếu nhanh tay đầu tư vào đội mở bán đầu tiên thì quý khách hàng sẽ có được khoản lợi nhuận từ 5 đến 10% qua từng đợt mở bán của các phân khu. Sau đây, xin mời quý vị tham quan một vòng dự án. Tới thời điểm hôm nay, công tác san lấp mặt bằng toàn bộ dự án gần như đã hoàn thiện, hạ tầng đã sẵn sàng để tiến hành xây dựng. 90% nguồn lực được dồn vào xây dựng cho khu The Line như hình ảnh anh chị đang thấy. Khu The Line đang tiến hành móng cọc và làm hầm để tiện cho đợt mở bán đầu tiên dự kiến trong tháng 12 này. Khu resort các tuyến đường đã được trải nhựa 60%, các khu khác vẫn đang được chủ đầu tư tiến hành làm cuốn chiếu. Các tuyến đường 20m, 30m và đường xương cá dẫn vào khu nhà phố thương mại, biệt thự đã được hoàn thành, tiện cho việc xây dựng nhà phố và biệt thự. Bên em vẫn còn các suất giữ chỗ ưu tiên tốt nhất cho anh chị có nhu cầu mua nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự trong dự án VinCity Rampart. Cam kết giá từ chủ đầu tư đưa ra cho anh chị nhanh chân đăng ký sớm. Nếu có cần thêm thông tin, anh chị vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0931 222 000 để được giải đáp. Hoặc anh chị có thể đăng ký vào link phía dưới để nhân viên bên em phục vụ anh chị một cách chu đáo nhất. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Anh chị vui lòng bấm vào nút đăng ký hoặc nút subscribe để tiện theo dõi các thông tin mới nhất từ Caroline. Xin cảm ơn anh chị.